Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chỉ náo vô cùng, tôi chỉ vào mặt thế này là chửi địch mẹ chúng mày thằng công an này tôi thấy tôi làm qua mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả cũng phải phục tôi chúng đấm tôi mới nhát tôi chỉ vào mặt thế này là xin lỗi chị tôi không hợp tác với những cái anh ờ, công an của phường của thành phố ờ, đấy là cái cái cái thái độ của láo qua mà tôi từ khi mà đến ờ, lúc 2 giờ cho đến lúc 10 giờ là không cái lúc nào tôi ngớt một chửi rủa tôi thật cái công an chỉ vào mặt thế này là chửi địt mẹ danh con tôi đấm cho mấy nhát tôi bỏ về